cái clip ngày hôm nay tôi xin uh, tiếp tục gửi đến anh em về cái cách lắc cũng như cách sử dụng cái bộ hột tài xỉu nhẹ lắc theo ý muốn của mình với cái bộ hột này thì khi sử dụng anh em có thể lắc tùy ý muốn lắc giữ tài hay giữ xỉu đều có thể lắc được cái độ chính xác của nó tôi không dám khẳng định là đạt 100% nhưng mà nó đạt cho anh em từ 80 cho đến 85% trở lên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 lắc theo ý muốn này trước tiên về cái bộ hột tài xỉu nhẹ này thì đảm bảo với anh em 100% là không tang thứ nhất này bao cho em anh em về dọi đèn này thử nước muối thử cục hít và thậm chí có trẻ hột ra cũng không có gì và cũng như thường lệ trước tiên tôi sẽ dọi đèn qua cho anh em đây tôi sẽ dọi cho anh em xem này dùng đèn pin siêu sáng này dọi hột thì rất là đẹp anh em nhé rất là trong bao cho anh em không có tăng tích gì cả dĩa cũng thế đây với những cái bộ hột nam châm nắp hai chiều hay là dĩa hai chiều thì khi lắc thì tất nhiên sử dụng cái à, ừ, đồ đó thì nó có tang còn đây nó là cái nắp trì nắp trì thì có soi kiểu gì thì nó vẫn mình vẫn không soi được bởi vì nó là nắp trì chống ờ, âm cũng như là chống máy soi máy chiếu và chống trợ đồ cảm ứng đó là tôi thử qua dọi đèn bây giờ tôi sẽ thử qua cục hít cho anh em xem đây đó là cái cục ờ, hít trắng anh em nhé đây tôi thử qua tất cả đều không dính không hít nắp chén dĩa hoàn toàn bình thường tất cả bình thường hết anh em nắp chén dĩa bình thường Đó. bây giờ tôi sẽ lắc thử cho anh em xem vài chén còn về cái hình thức bên ngoài anh em nhìn cái sự khác biệt của cái bộ hột này cái mắt của nó rất là nhỏ anh em so với hột nghệ hoa bình thường thì cái mắt của bộ hột này nó rất là nhỏ đây nó là cái hột nghệ hoa này Đó. còn đây là cái bộ hột tài xỉu nhẹ với cái bộ hột này thì khi lắc chúng ta có thể giữ tài giữ xỉu đi theo ý của mình còn về kích thước của nó thì tương đương nhau đây nó là cái bộ hột 13 ly bây giờ tôi sẽ lắc thử cho anh em xem bài chén anh em nhìn quan sát hột này thì rất là đẹp đúng chưa rất là đẹp nhá trắng sáng rất là đẹp mắt thì rất là nhỏ chống phân âm chống âm chống tiếng bao thầy thợ luôn Đấy, cái sự khác biệt của cái bộ hột này thể hiện ở chỗ này anh em nhìn cái mặt nhất của cái bộ hột này hột nghệ hoa và mặt nhất của bộ hột này nó khác nhau hoàn toàn đây là cái sự khác biệt của cái bộ hột tay sự nhẹ này bây giờ tôi sẽ lắc thử cho anh em xem vài chén khi lắc thì chúng ta không cần phải lắc mạnh tay lắc rất là nhẹ chúng ta vẫn có thể giữ tài giữ xỉu đi theo ý muốn của mình được ví dụ bây giờ đang xỉu tôi sẽ lắc qua tài Giờ dạ, lắc rất là nhẹ thôi không cần lắc mạnh tay đó chén trước vừa là xỉu bây giờ qua tài ba bốn sáu tôi lại đưa xuống xỉu đó, 1, 3, 4, xỉu số 8 tôi lại đưa qua tài đó, 1, 5, 6 giờ tôi lại tiếp tục lắc xuống xỉu 136 ấy giờ tôi lại đưa qua tài đó, 256 tôi lại lắc xuống dưới xỉu đó, 233 đó là khi chúng ta lắc cho chén qua lại chén tài chén xỉu bây giờ tôi sẽ lắc giữ xỉu và tiếp tục là giữ tài cho anh em xem bây giờ đang là xỉu 233 tôi sẽ lắc giữ xỉu 124 này tiếp tục giữ xỉu 234 giữ xỉu nữa 145 xỉu số 10 tiếp tục giữ xỉu 234 lại là quay xuống xỉu số 9 235 này xỉu số 10 125 xỉu số 8 bây giờ tôi sẽ lắp qua tài và giữ tài cho anh em xem Đó, 556 tài số 17 bây giờ tôi sẽ giữ tài 366 vẫn là tài tiếp tục giữ tài 256 vẫn là tài nữa nhé 554 tài số 14 này đó, bây giờ trường hợp là chấn phản anh em nhé khi lắc thì tôi nói ngay từ đầu nó không thể đạt tuyệt đối 100% nó bị trường hợp chấn phản nhưng mà nó không nhiều vừa rồi tôi đã muốn giữ tài nhưng nó bị phản số 10 bây giờ tôi sẽ đưa qua tài và tiếp tục lắc giữ tài đó, 156 ấy. tiếp tục giữ tài nữa 655 456 tứ ngũ thiên 346 tài số 13 Đó, bây giờ nó xuống xỉu vừa rồi tôi lắc giữ tài và giữ xỉu cũng như là lắp cho chén qua lại anh em thấy cái bộ hột này như nào rất là hiệu quả đúng không ạ về tất cả các mặt hột này thì rất là đẹp